Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu với các bạn bảng danh sách mã lỗi của xe máy xúc thủy lực PC2098 phần 3 trên 3 cũng là phần cuối cùng. Sau đây mời các bạn cùng xem. Ở phần 3 này, danh sách có mã lỗi có từ DGT5KA đến NA20ZN. Mã lỗi đầu tiên là DGT5KA được xác nhận hộp điều khiển VMS, độ tín hiệu điện áp của cảm biến nhiệt độ khí xả NBR nhỏ hơn 0,5V tức là máy à, của xả bên phải đó DGT5KB để xác nhận hộp điều khiển viên mét độ tín hiệu điện áp à, cảm biến nhiệt độ của xả NBR nhỏ hơn 4,9V mã DGT6KA được xác nhận hộp điều khiển viên mét lỗi tín hiệu điện áp cảm biến nhiệt độ của xả RBR nhỏ hơn 0,5V mã DGT6KB được xác nhận hộp điều khiển viên mét lỗi tín hiệu điện áp cảm biến nhiệt độ uh, của xả có điện áp nhỏ hơn 4,9V. Mã DH25KX được xác nhận ở điều khiển của bơm nối tín hiệu đầu ra cảm biến áp suất Z sensor của tổng van bên phải 1 của, của ờ, tổng bơm 1 trước chúng ta hay gọi là Z sensor đó nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,42V mã DH26KX để xác nhận hộp điều khiển của bơm lỗi tín hiệu đầu ra của cảm biến áp suất VN1 P1R Z sensor nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,42V. Mã DH27KX để xác nhận hộp điều khiển của bơm. À, nỗi điện áp đầu ra của biến áp suất của tổng van bên phải 2 của tổng bơm 2 trước của Z sensor nhỏ hơn 0,3V hay lớn hơn 4,42V. Mã DH25KX để xác nhận hộp điều khiển của bơm mã hành động là E07 nối điện áp đầu giao cảm biến áp suất bên trái hai tổng bơm 2 sau của Z sensor nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,42V. Mã DHN5KB để xác nhận à, nỗi tín hiệu điện áp cảm biến áp suất khí thừa nhỏ hơn 0,1V. Mã DHE5KI tín nỗi tín hiệu cảm biến nhiệt độ khí thừa nhỏ hơn 0,47V. Tiếp theo, mã DHH2KA lỗi tín hiệu điện áp cảm biến tắc lọc của dầu thủy lực. Mã DHPEKX được xác nhận hộp điều khiển của bơm lỗi cảm biến áp suất bơm. À, VR1 P1F có điện áp nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,42V. Mã DHPFKX e được xác nhận hộp điều khiển của bơm lỗi tín hiệu đầu ra cảm biến áp suất của bơm bên trái 1 của tổng bơm 1 sau nhỏ hơn 0.3 hay lớn hơn 4,42V. Mã DHPGKX được xác nhận hộp điều khiển của bơm mã hành động E0E. E. Lỗi tín hiệu đầu ra cảm biến áp suất của tổng van bên phải 2, tổng bơm 2 trước nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,42V. Mã DHPHKX được xác nhận hộp điều khiển của bơm mã hành động là e E07. lỗi điện áp đầu ra cảm biến áp suất bơm của tổng van hai bên trái của tổng bơm 2 bơm sau nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,42V. Mã DHPSKX để xác nhận điều khiển của bơm. Nỗi điện áp được ra cảm biến áp suất của bơm mỡ tự động nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,42V. Mã DHPTKX để xác nhận điều khiển của bơm. Lỗi tín hiệu cảm biến cảm biến áp suất của bơm quạt nằm mát. Ở đây là của động cơ có điện áp đầu ra nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,42V mã DHPUKX được xác nhận hồi điều khiển của bơm. Lỗi tín hiệu điện áp cảm biến áp suất của bơm quạt nằm mát. OC nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,42V. Mã DHS3KX được xác nhận hồi điều khiển của bơm. Lỗi điện áp đầu ra cảm biến áp suất mạch điều khiển tay gầu nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,42V. Mã DHS4KX được xác nhận hồi điều khiển của bơm. Lỗi cảm biến áp suất mạch điều khiển gầu vào nhỏ hơn hồi 3 hoặc lớn hơn 4,42V. Mã DHS8KX để xác nhận ổ điều khiển của bơm, lỗi tín hiệu đầu ra cảm biến áp suất mạch điều khiển lân cần bơm nhỏ hơn hồi 3 hoặc lớn hơn 4,42V. Mã DHS9KX để xác nhận ổ điều khiển của bơm, lỗi tín hiệu đầu ra điện áp cảm biến áp suất mạch điều khiển của cần bơm hạ nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,42V. Mã DHSAKX được xác nhận ổ điều khiển của bơm, lỗi điện áp à, đầu ra của cảm biến áp suất của mạch điều khiển quay toa phải nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,42V và mã DHSBKX được xác nhận hộp điều khiển của bơm. Lỗi điện áp đầu ra cảm biến áp suất của mạch điều khiển quay toa bên trái nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,42V. Tiếp theo mã DHSCKX được xác nhận hộp điều khiển của bơm. Lỗi tín hiệu cảm biến áp suất điều khiển của mạch PVC của xi nanh gầu có điện áp ra lớn hơn 0, 4,42 và nhỏ hơn 0,3V. Tiếp theo, mã DHSDKX được xác nhận vào điều khiển của bơm. Lỗi tín hiệu điện áp cảm biến áp suất điều khiển PVC tay gầu vào nhỏ hơn 0,3 hoặc lớn hơn 4,42V. Mã DUM3KB được xác nhận vào điều khiển của bơm. Lỗi mạch đèn cảnh báo của bơm mỡ tự động ngắn mạch. Mã DUM4KB được xác nhận vào điều khiển của bơm lỗi mạch đèn cảnh báo đảo chiều quay quạt bị ngánh mạch. Mã DV20KB để xác nhận ổ điều khiển của bơm. Lỗi mạch còi di chuyển có dòng bất thường. Mã DW41KA để xác nhận ổ điều khiển của bơm. Lỗi hở mạch van điện ưu tiên quay toa. Mã DW41KB để xác nhận ổ điều khiển của bơm. Lỗi chập mạch van điện ưu tiên quay toa mã DW45KA để xác nhận ổ điều khiển của bơm mã hành động E03 lỗi va điện phanh quay toa ngắt kết nối. Tiếp theo, mã DW45KB được xác nhận điều khiển của bơm, mã hành động là E03. Lỗi van điện phanh quay toa có dòng bất thường. Mã DW91KA được xác định hồ điều khiển của bơm, lỗi van điện di chuyển thẳng không có dòng. Mã DW91KB được xác nhận điều khiển của bơm, lỗi va điện di chuyển thẳng có dòng bất thường. Mã DW4 XKA để xác nhận một điều khiển bơm lỗi van điện đào cao tức là với cầu đấy có chế độ uh, 2 bị hở mạch tức là chế độ cao bị hở mạch DW4 XKB để xác nhận được điều khiển của bơm lỗi van điện đào cao của cầu chế độ hủy cao đó ngắn mạch tiếp theo mã DW7KB 7B KA để xác nhận được điều khiển của bơm lỗi mạch đảo chiều quay quạt làm mát của motor bị hở mạch. Mã DW7BKB để xác nhận vào điều khiển của bơm. Lỗi mạch đảo chiều quay quạt motor làm mát bị ngắn mạch. Mã DW7HKA để xác nhận vào điều khiển của bơm. Lỗi mạch đảo chiều quay quạt motor làm mát, quang bơm bị hở mạch. Tiếp theo, mã DW7HKB để xác nhận hồ điều khiển của bơm, lỗi à, điện đảo chiều quay quạt làm mát của buồng bơm có dòng bất thường mã DWA3KA để xác nhận vào điều khiển của bơm, lỗi điện van tiết mưu tay gầu bên trái bị hở mạch, mã DWA3KB để xác nhận vào điều khiển của bơm, lỗi uh, điện van tiết mưu tay gầu bên trái bị ngắn mạch, mã DWA4KA để xác nhận hồi điều khiển của bơm, lỗi điện van tay gầu bên phải bị hở mạch, mã DW A4KB để xác nhận hồi điều khiển của bơm, lỗi mạch điện van tiết lưu tay gầu bên phải ngắn mạch. Mã DWA5KA để xác nhận hộp điều khiển của bơm, lỗi mạch điện của bơm mỡ tự động bị ngật hở mạch. Mã D WA5KB để xác nhận hộp điều khiển của bơm, lỗi mạch điện của bơm mỡ tự động bị ngắn mạch. Mã DWA6KA để xác nhận hộp điều khiển của bơm, lỗi à, điện lưu cần bị hở mạch. Tiếp theo, mã D Daniel A6KB để xác nhận hộp điều khiển của bơm nối điện van lưu cần bị ngắn mạch. Mã K 0 ka để xác nhận hộp điều khiển của bơm lỗi điện van định áp hai trạng thái bị hở mạch. Mã K 0 kb để xác nhận điều khiển của bơm lỗi điện van định áp hai trạng thái bị ngắn mạch. Mã D WK2KA để xác nhận hộp điều khiển của bơm, lỗi điện, à, van, back press, com bị hở mạch, mã DWK2KB để xác nhận hộp điều khiển của bơm, lỗi điện, van, back press, com bị cắn mạch, mã DWN5KA để xác nhận hộp điều khiển của bơm, lỗi van điện EPC của bơm quạt nằm mát, động cơ bị hở mạch, mã DWN5KB để xác nhận hộp điều khiển của bơm, lỗi van điện EPC của bơm quạt làm mát động cơ bị ngắn mạch. Mã DW NCKA được xác nhận hộp điều khiển của bơm. Lỗi van điện EPC của bơm quạt làm mát của buồng bơm bị hở mạch. Mã lỗi DW NCKB lỗi van điện EPC của bơm quạt làm mát của bơm bị ngắn mạch. Mã DXAAKA lỗi van điện EPC của tổng bơm 1 bơm trước bị hở mạch mã AD XAAKB lỗi van điện EBC của tổng bơm 1 bơm trước bị ngắn mạch. Mã DXA BKA lỗi van điện tổng bơm 1 bơm sau bị hở mạch. Mã DXA BKB lỗi van điện của tổng bơm 1 bơm sau bị ngắn mạch. Mã DXA K DXA CKA lỗi van điện của tổng bơm 2 bơm trước bị ngắn mạch mã DXAKCKB được xác nhận hộp điều khiển của bơm, mã hành động là E07, lỗi van điện của bơm tổng bơm 2, bơm trước bị chập mạch. Mã DXA DXADKA lỗi van điện của tổng bơm 2, bơm sau bị ngắn mạch. Mã DXA lỗi van điện của tổng bơm 2, bơm trước bị ngắn mạch. Mã DXA ở đây tôi không nói về hộp đen phát hiện nữa à, các bạn tự hiểu lỗi van điện EBC của tổng bơm 2 à, bơm sau bị ngắn mạch mã DXADKB lỗi van điện EBC của tổng bơm 2 bơm sau bị ngắn mạch mã DI2CKB lỗi dòng bất thường trong mạch rửa kính mã DI20MA lỗi dòng điện trong mạch rửa kính rưỡi. Mã DI2FMA, lỗi điện trong mạch rửa kính trên. Mã FA còng BBZN, lỗi cảm biến áp suất khí thừa động cơ cao lớn hơn 7,06 kg Pascal. Mã NA20ZN được xác định hộp điều khiển của bơm. Lỗi cảm biến áp suất cao lớn hơn 380 cân của hệ thống quạt làm mát khoang bơm thủy lực. Như vậy, tôi đã trình bày xong với các bạn bảng danh sách mã lỗi phần 3 trên 3 trong tổng số 3 phần của xe máy xúc thủy lực PC 2018 của Komatsu. Trong phần 3 này, tổng số có 72 lỗi trên toàn bộ xe có là 221 lỗi. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi video này. Mời các bạn đón xem các video tiếp theo của xe máy Komatsu. Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ nợ.komatsuvietnam.gmail.com hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này.